mà không có miner thì lại là, là, là, là, là, là chết What? Hello. gì rồi kia đang gõ là sao sẽ nhở ủa mãi lìn luôn đấy ngọt lắm đuổi tí thôi nghỉ nhá à bà tư à bà tư trên hạng 34 không hiểu sao đép của đép bị, bị, bị đép thủng nhở vừa vượt phá tường luôn không hiểu sao nhở à, come on, come on, ra đi em, ra đi em, come on, come on. ah à, miner miner miner miner gì đây? Đừng miner PK nhá, đừng miner PK nhá. Đừng có miner PK nhá Rồi miner Miner Miner Ai golem thì chắc chắn nó không có PK đâu đúng không Ai golem không có PK đâu Tin mẹ miner gì nhở Thằng này đánh cũng dị nhở Ôi Miner dùng ngu à biến mất biến mất biến mất ẩn ẩn ẩn ôi rồi không ẩn chết đấy giờ ngu chết đấy rồi đếm giải một phát gõ đếm đi kèm hai phát ba bốn rồi bốn phát <laughs> à yêu cần không cần không cần không vẫn phải cần vẫn phải cần rồi bốn phát này là deck ờ, à deck thằng này deck balon balon balon balon deck của ờ, ờ, thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng deck của pompeo pompeo deck balon rồi balon rồi anh em ơi đúng rồi đúng rồi balon balon đúng mùi balon luôn đúng không balon thế thì tí nữa để con này con mega million là thủ thôi anh em ơi rồi rồi rồi rồi cẩn thận nhé cẩn thận nhé cẩn thận nhá không sao này rồi đúng không ra nhựa ra nhựa ra nước thôi không ra đây rồi đây rồi balon này balon này ba mà đấy ba lon có biết rồi ơi đừng đừng giáp đừng có má cho mày lên Rồi ôi Rồi đẹp dai Giết Giết công ta Giết Giết công ta Giết công ta Anh là fan đấy